Thời bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng Biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời cho ta vô tư với bao mơ mộng biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi tuổi thơ thân tiên biết bao tiếng cười biết bao nỗi buồn